À, xin chào tất cả quý vị và các bạn à, Khanh đang có mặt tại à, trường quay để à, thực hiện MV mới của mình à, Bài hát lần này có tên là Nếu mai đây mình kết thúc gỡ gỡ gỡ khi vẫn giữ con trách của nó nha xin chào khán giả hôm nay à, là ngày thứ hai của em đi à, của bạch công thanh à, đây là test đầu tiên hy vọng hôm nay là ngày cuối để kết một cái mv thật là ý nghĩa dạ. xứng đáng với lại công sức đầu tư của mọi người chờ đón xem nha vô để sát vô để sát vô nữa nữa nữa nữa lên bắt cỡ đi Hello cả nhà Nancy Nguyễn Trời ơi bài hát này làm người ta khóc quá à Sao khóc vậy? trong mv này có à, khanh rất là cảm ơn bởi vì có nancy nguyễn cùng với à, bảo ân là hai nhân vật chính trong à, một câu chuyện đầy kịch tính gồm ba người đây là một chuyện tình éo lên éo lên ờ hy vọng rằng mọi người khi mà xem cái mv này uh, sẽ ủng hộ bài hát và đặc biệt là ủng hộ cho những cái cố gắng của ba anh em của tôi trong uh, suốt hai ngày quay cảm ơn nha yeah. cảnh cận nè cảnh ân bước vô nãy giờ anh ngỡ chưa được bước vô anh chờ 8 tiếng rồi đó cái này đông lắm có mình anh à <laughs> cảnh này là một cảnh à, ngồi chờ đợi à, người bạn diễn của mình à, chờ hoài không được phải gọi điện thoại gọi hoài cũng không được vậy thôi <laughs> dự án lần này có một cái sự bắt tay Khanh cho rằng đó là một cái sự ờ, may mắn và rất là hạnh phúc của Khanh ở thời điểm này đó chính là có đạo diễn Vương Khang Có hai người thôi, Khanh đứng qua đây Đây hả? và khanh hy vọng rằng uh, sản phẩm lần này là sự hợp tác uh, giữa hai anh em lần đầu tiên nhưng mà sẽ mang lại thật là nhiều cái sự yêu thích của tất cả quý vị và hy vọng rằng ca khúc này sẽ trở thành hit Hello, xin chào tất cả mọi người và hiện tại thì mình đang quay MV của Bạch Hữu Khanh à, trong MV có rất nhiều cảnh cũng chưa thể tiết lộ được mà mọi người hãy đón chờ và ủng hộ nhé Ê, hết, Rồi, ra nè cái ngón trò ngón trỏ bợ cái cầm nâng lên nâng nhẹ lên chào mọi người phải nói là nhờ có anh Khanh mà Nancy mới có một cái trải nghiệm đặc biệt như thế này à, lần đầu tiên mình được trải nghiệm một cái vai là một cô hát như thế này Thấy chưa? Đúng rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? 子的责了。 đầu vô luôn Bạn nào đi đi quắt Kim Trời giống như là anh là người, em là người anh yêu mà Ví dụ em thấy cảnh này anh bị đẩy ra thì Ok Xong rồi Em đi xuống Em đi xuống rồi là hóa trang một cái ờ, gương mặt kinh kịch thì uh, trong cái bài này nó có một cái chi tiết là uh, nhân vật nam và nữ cùng diễn một cái uh, vai ở trên sân khấu thì cùng hóa thân thành một người nữ tao đứng lên nữ hắn cũng lật được chết chết chết chết đẩy vô lại nó phải lên giống vậy nè tinh tinh Trời ơi, bây giờ hả, nếu không nói là Nancy chắc không có ai nhận ra được đâu, phải mọi người? Hơn một, hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đó Cho nên là mới xong được có cái gương mặt này thôi Mà anh Khanh đây, làm cùng lúc với Nương luôn nè Nhưng mà bây giờ vẫn còn tóc tai chưa xong gì hết Nancy cũng vậy, chưa có xong gì hết Cô để mình làm mặt như này, tất cả mình phải làm cỏ cũng được mà tay cũng được nhiều khi cái cỏ nó không ăn được cái tay dạ. ăn mình đánh đậm á đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm cái cảm giác hóa trang một cái gương mặt kinh kịch nó là như thế nào và lát nữa khi mà thành phẩm xong bắt đầu mình mặc trang phục vô thì anh à, sẽ quay giới thiệu cho quý vị nha mới có một bên thôi thấy nó khác nhau liền đúng không Để vô bạc tàu mọi người nhìn nha đừng có ba bên này khác không bên này Đây là những ờ, công đoạn cuối cùng, dạ. gần như cuối cùng trước khi hoàn thành cái ờ, phần hóa trang này. Ta-da! Như vậy là đã xong Bao nhiêu tiếng rồi Anh Vũ, anh Vũ Hơn 2 tiếng anh Vũ dạ, hơn hai tiếng và ờ, mọi người thấy là uh, mà, mà, mà, mà nhìn Khanh về về bếp nữ, đã khác chưa? mà đầu nhọn nhọn trắng của anh Vũ Thấy giúp tôi không? được chăm sóc tận tình à, mình thật là hạnh phúc à, rất là lâu rồi mình mới có cái cảm giác là giả nữ lại nhớ cái cuộc thi cách đây 4 à, năm trước thì bây giờ à, trong một cái sản phẩm mới nhất thì nó là một cái sự trùng hợp mà anh cảm thấy rất là thú vị hy vọng rằng mọi người sẽ đón nhận sản phẩm này rồi con đi một chiều rồi đặng đặng mới thấy mặt con cái trên cái dưới đây là chú Thanh Sơn là người hỗ trợ cho Khanh à, trong cái phần trang phục kinh kịch cảm ơn chú rất là nhiều chợ chú Sơn đến đây từ rất là sớm nha <laughs> nguy tín nguy dạ ừ. trời cái váy dài quá à không được rồi khó lắm cần sư phụ đúng không? Bởi vì đây là một bài hát mà Khanh cảm thấy rằng nó có một cái nội dung à, nói về một câu chuyện tình yêu à, tan vỡ tuy nhiên nó vẫn là những giai điệu rất là đẹp mà nó không hề um, gọi là nó gắn liền với cái cái cái uh, sở trường mà khanh đang theo đuổi đó chính là thể là pop ballad và khanh rất là yêu thích ca khúc này hy vọng rằng quý vị sẽ thích à, quý vị thấy là ngày hôm nay à, khanh đang đứng trên một cái sân khấu đây là một cái sân khấu hoàn toàn được dựng lên từ ekip và nhờ có cái mv này khanh à, được à, tập sử dụng long chỉ và bây giờ khanh đang tập những cái bộ để à, khi mà lên à, MV nó sẽ có những cái động tác thật là đẹp và cũng như là quý vị thấy cái tạo hình của Khanh lần này là tạo hình của một người nữ nha và Khanh cũng rất là thích cái à, phần hóa trang này và hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ MV của Khanh nhé MV nếu mai đây mình kết thúc khỏi cần cái áo khoác nha anh ghế lên mua vé tới một triệu hai mà vô đãi à. một dừa một hướng dương à, đau lưng quá ừ, thật ra quay thì không có mệt nhưng mà cái thời gian chờ đợi setup up á nó rất là lâu thì nó có những cái cảnh này như quý vị thấy là ở đây là anh Vương Khang ảnh phải dựng lên hết một cái phòng make up giả chứ nhưng mà là em đã diễn thấy Nương rồi thì không có nghĩa là ân là ân đang coi thanh à, nhưng mà thanh nương đang đi chơi mà không tại thấy em chào ông dạ không có chào đâu không có chào đâu nghĩa là sợ nó thấy á à ừ. dạ. không núp núp vô lại tại tí mới nè mắt nhìn thấy nè tắt sợ lên nó kiểu vậy đó phải diễn mấy cái kiểu nhẹ nhàng vậy thôi mà làm gì ba cạo đốt thôi nãy tí kêu cao có ekip là ngày hôm qua là có 3 giờ sáng rồi hôm nay 11 giờ phải tập trung mà 5 giờ chiều mới bắt đầu bấm cảnh một bây giờ là hẹn 5 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ đi về và ăn sáng nha tươi lắm ngoài kia là còn cái sân khấu giả là chúng tôi phải dựng lên hoàn toàn từ một cái phim trường trống có nghĩa là tất cả các anh em trong ekip rất là cực trong cái chuyện này như ví dụ như nương thì phải thay đổi một xíu layout cấp thì cũng có cực chút xíu mà vẫn không cực bằng các anh em không ekip cực bằng các anh em đâu có năm sáu tiếng à rồi cho diễn viên vô à. không sao mà mặt xinh lắm lại vào quay rồi vô nha hôm nay mình lại mua vé một triệu hai nữa các bạn ạ à. đi xem hát khán giả đông lắm dạ, dạ, dạ, dạ. rất đông ra rìa ra rìa thấy đuối em ơi hai ngày rồi bây giờ là 6 giờ sáng còn hai cảnh nữa lần nào quay ở phim trường này cũng tới 6 giờ sáng bước ra cửa là trời đã sáng ok ok I'm fine I'm fine và đây giờ này diễn viên gọi là quần chúng xuất sắc nhất được tuyển chọn chứ không đoàn phim nào có hết mời Ben máy qua lạnh ờ, lạnh nhẹ lạnh nhẹ lên đây không một quá trời này thôi đúng ok đó, ờ, đúng rồi đó. đó chặn lại trời ơi nó rất là nặng luôn quý vị nhưng mà thật ra là cái này là một cái trải nghiệm rất là mới mẻ đối với Nancy cho nên là trời ơi một cái cảm xúc rất là lạ đó không có biết nên nói như thế nào nhưng mà rất cảm ơn anh Khanh và đạo diễn Vương Khang đã mời Nancy vào cái vai diễn này nó rất là đặc sắc nhất là đối với cái ờ, hí kịch này đây là lần đầu tiên mà Nancy được trải nghiệm Nancy cũng mong rằng thôi không chỉ Nancy mà là tất cả ekip toàn bộ ekip mong rằng quý vị khán giả sẽ đón nhận cái MV này nha đâm chưa nhưng mà tự nhiên nằm xong khỏe lắm tại vì cái đầu này nó căng quá nè nằm cái thế này thì nó không đau trời chết mà sung sướng nắm tay những cái được không nắm tay há không mấy trời chuyện buông Đúng rồi. À, như vậy là ekip MP nếu mai đây mình kết thúc đã hoàn thành hai ngày quay rất là máu lửa rất là hừng hực khí thế tại vì bây giờ đã là 6 giờ sáng và hôm qua là ấp máy là lúc 3 giờ rưỡi sáng hôm nay nghĩ là mình có tiến bộ không y chang cái tựa đề luôn nha mọi người nếu mai đây mình kết thúc nha là phải có chữ mai thì mới được kết thúc nên là lúc nào cũng có sớm mai mới được kết thúc buổi quay và hôm nay là kết thúc lúc 5 giờ sáng à không khả năng là 6 giờ, giờ. chị ân còn hai cảnh thì khanh còn một cảnh nữa nên là bây giờ bớt quay về hai the scene đi đi lấy đi thay đồ bye bye cảm ơn mọi người nha đây. cảm ơn mọi người rất nhiều hy vọng là uh, à, mv này sẽ nhận được sự quan tâm yêu thích của tất cả quý vị khán giả và uh, trước mắt là lên top trending dùm thanh cái thanh vui nha <laughs> bye bye cả nhà